Mày từng nói khi còn thở bé Ba là người để mày noi gương Để sau này có sức trở che Không để những người bên cạnh tổn thương mày điều bổ ích nghe đứa con ngoan nói về sở thích thấy mày ho lòng mẹ đã xót nói gì điếu thuốc mày đã lỡ rít mày muốn được giống như là ba đối với mẹ một lòng một dạ tấm gương đó mày đã bỏ quên hay do thời gian một ngày một lạ muốn lớn nhanh để bước ra đời nhưng lại sợ ánh nắng lột da biện minh đi sự lười biếng bản thân nào mới làm được người chủ cột hả cũng đã đến cái tuổi bắt đầu mày xem người thân không còn thiết tha mày đặt bạn bè lên sự ưu tiên miệng cãi lời mẹ dùng mắt liếc ba lời người ngoài văn văn dạ dạ còn về đến nhà ông ông bà bà họ chỉ muốn thấy mày sống nên người một ngày nào đó họ cũng già mà mày muốn người con gái giống như mẹ bên ba thì lương có dăm ba đồng nhưng lại không chọn một người giống mẹ phải thay vào đó số đo ba vòng mày muốn họ trao cả thể xác xong chính mày là kẻ trà đạp đến lúc cả hai được hoán đổi nhau đừng hỏi tại sao con đàn bà bạc mày đã từng ghét một người nào đó nhưng hành động thì lại y chang luôn mày nói mình người thật thà sau lời dối trá kiếm chỗ phi tan đặt chân vào nơi linh thiêng sao vẫn mang theo bản tánh dâm tà bà Đang trạng thái còn nhớ ba mẹ nhưng không muốn dành thời gian về để thăm nhà Mày lúc đó chắc cũng đã nói lớn lên kiếm tiền lo cho gia đình Để chứng minh còn cho mẹ thấy con sẽ trưởng thành để cho ba nhìn Để ba mẹ không phải chịu khổ nếu một ngày có kinh tế cao Đừng nói mình là thằng vô dụng chứ phải chính mày tự biến mình thành như thế sao Dành thời gian trên internet còn nhiều hơn hoạt động đời thường Gọi biện minh không hiểu thầy cô giảng bài tập nên phải rời trường Trách ông trời đặt mày nhầm chỗ sao không phải một hộ khấm khá Nhìn ngoài kia còn bao nhiêu người cho phải cuộc đời mày đã may mắn quá